Hello anh em nhé Chào mừng anh em đến với ca bóng đá Như vậy là cũng đã trôi qua mấy ngày à, World Cup rồi đúng không anh em Không biết rằng là anh em đầu tư World Cup như thế nào Nhưng đối với những anh em ở trong nhóm của mình thì à, tất nhiên rằng là Chơi thì cũng phải có trận thắng đựng thua Tuy nhiên thì à, tổng kết lại thì anh em chúng tôi cũng đã có dư được một số lãi để anh em chúng ta lại tiếp tục đầu tư ở những giải đấu khác anh em và như mình cũng đã nói đấy World Cup chỉ là một giải đấu thôi World Cup đối với mình chỉ là một giải đấu thôi anh em nhé Và tất nhiên một uh, năm thì có rất nhiều những giải đấu diễn ra kể cả bóng cỏ lẫn cả bóng chính Và phong cách chơi của mình cũng vậy thôi Nhiều lúc mình chơi ờ, bóng cỏ cũng như bóng chính vậy Mình đầu tư ờ, bóng cỏ nhiều hơn còn nhiều hơn cả bóng chính cơ Đấy, đặc biệt là những cái trận đấu mà nó khó nhằn Nó mang thiên hướng theo kiểu chuyên môn rất nhiều Và rất khó để anh em chúng ta đi kèo thì tốt nhất là anh em chúng ta cứ ờ, đi nhẹ nhàng tình cảm cũng như là giải trí thôi để anh em chúng ta có một uh, buổi tối uh, sống với bóng đá chứ không phải là nếu như mà anh em tập trung uh, quá nhiều về cái việc mà anh em có thể kiếm được bao nhiêu trong một trận đấu ấy thì anh em rất khó để anh em chơi đó là uh, cái kinh nghiệm mà bao nhiêu năm nay mình chơi bóng Đấy cũng không muốn uh, mình không phải là khoe khoang nhưng mà uh, tất nhiên thì ai cũng có khởi đầu thôi vào khoảng tầm uh, uh, vào năm uh, bao nhiêu nhỉ 215 25 thì uh, thật sự là lúc đó mình mới bắt đầu biết chơi bóng đấy biết chơi bóng thì uh, thua là chuyện đương nhiên thôi và tất nhiên là mình cũng giống như tất cả anh em thôi nhiều lúc là cay lên thì cứ nhồi nhồi nhưng mà cuối cùng thì không phải là trận đấu nào anh em cho cũng chiến thắng cũng như là nhồi vào cái đội bóng mà chúng ta yêu thích mà đội bóng đó lại kiếm được tiền về cho anh em cả đúng không đấy nên là tốt nhất là anh em nếu như mà có vốn thì anh em nên giàn trải anh em nhá một trận đấu có rất nhiều những kèo để anh em chúng ta có thể đầu tư cũng như là chơi đúng không và ngày hôm nay mình sẽ làm cho anh em những trận đấu ở giải AFF Cup AFF Cup vừa mới diễn ra thôi Và cái bảng A thì à, đã có hai đội bóng có 3 điểm rồi đó là Thái Lan và Campuchia Thì à, hai đội bóng ờ, ngày đầu ra sân ngày hôm qua thì cũng đã giành được chiến thắng rồi Và tiếp tục đến bảng B Hai trận đấu của bảng B buổi tối ngày hôm nay đó là Myanmar, Malaysia cũng như là Lào và Việt Nam Chúng ta sẽ ờ, đến với trận đấu mà chắc chắn rằng anh em chúng ta quan tâm nhất đó là Việt Nam với Lào đúng không? Việt Nam với Lào ờ, Về lịch sử thì Lào chưa bao giờ là đối thủ đối với Việt Nam chúng ta cả Kể cả uh, đến hiện tại bây giờ ba trận đấu gần đây nhất của hai đội bóng này đối đầu với nhau Đội bóng chúng ta đối đầu với Lào thì Việt Nam chúng ta đều giành chiến thắng Tuy nhiên ba trận đấu gần đây nhất thì Việt Nam chúng ta chỉ chiến thắng Lào với tỷ số đó là 3-0 cũng như là 2-0 thôi. Đó và đặc biệt là những trận đấu vừa qua của Việt Nam chúng ta cũng không có quá nhiều bàn thắng anh em ạ. Ờ, trận đấu gần đây nhất mà Việt Nam chúng ta giành chiến thắng đó là với Philippines với tỷ số là 1-0. Tất nhiên rằng là Việt Nam đang có một phong độ rất là tốt 6 trận đấu gần đây nhất Thì Việt Nam chúng ta bất bại chỉ hòa một trận và có 5 chiến thắng liên tiếp rồi Hòa trận đấu với Nhật Bản vào tháng 3 Và những trận đấu thắng gần đây nhất điển hình đó là trận đấu với Borussia Dortmund với tỷ số là 2-1 đúng không? Không biết rằng là trận đấu đấy anh em có theo dõi hay không? mà trận đấu đấy thì uh, tất nhiên là hầu hết uh, rất nhiều anh em đó là nằm Borussia Dortmund Tuy nhiên mình cũng nói rồi Với việc là World Cup đang diễn ra Những đội bóng mà đã bị gọi uh, các cầu thủ gọi lên tuyển nhiều thì anh em chúng ta không nên đặt niềm tin quá nhiều đấy thì trận đấu đấy thì uh, mình uh, cũng chiến thắng đó là kèo Việt Nam cũng như là kèo siêu và trận đấu này mình cũng nghĩ rằng là Việt Nam chúng ta cũng không phải là một đội bóng hiện tại đến bây giờ là còn quá là cách biệt với những đối thủ Đông Nam Á với thời điểm hiện tại Myanmar, Malaysia này rồi là Philippines đều là những đội bóng và kể cả Lào anh em nhé đối thủ với chúng ta buổi tối ngày hôm nay kể cả Lào họ cũng đang phát triển bóng đá khá là tốt đúng không ờ, không có đội bóng nào yếu mãi mà cũng không có đội bóng nào là mạnh mãi cả tuy nhiên thì tất nhiên rằng trận đấu này chúng ta vẫn đặt niềm tin trọn vẹn vào các cầu thủ của chúng ta với một chiến thắng tuy nhiên là chiến thắng như thế nào và với tỷ số là bao nhiêu thì chúng ta không thể nào mà biết trước được đó và trận đấu này mình nghĩ rằng là Việt Nam chúng ta cũng không thể nào mà có thể thắng cách biệt là với tỷ số là 3-0 nên là mình sẽ lựa chọn đó là cái kèo xỉu cho anh em và trận đấu giữa Myanmar và Malaysia nữa đến với trận đấu giữa Myanmar và Malaysia Xem một chút về uh, những thống kê vừa qua của cả hai đội bóng đi. Hai đội bóng này đã có 6 lần đối đầu với nhau gần đây nhất, ở uh, 4 lần đối đầu với nhau gần đây nhất thì cả hai đội bóng ừ, đều có hòa hai trận và mỗi mỗi đội đều giành một chiến thắng anh em. Đây chúng ta có thể thấy đây. Uh, ờ, AF Suzuki Cup năm ngoái hòa không đều, giao hữu hòa không đều, sau đó à, tiếp đến à không phải là năm ngoái mà là 2014 đúng không Đấy, 2014 sau đó là đến 2016 thì Myanmar chiến thắng uh, Malaysia với tỷ số 1-0 rồi là 2018 thì lại Malaysia lại chiến thắng Myanmar với tỷ số là 3-0 anh em và chúng ta có thể thấy đây rằng là những trận đấu vừa qua của cả Malaysia vẫn lẫn Myanmar đều có những kết quả là dưới 3 bàn anh em nhá có những trận đấu còn không có bàn thắng nào anh em và xét một chút về những trận đấu vừa qua của Myanmar trước thì Myanmar hiện tại họ đang có một phong độ khá là tệ khi mà họ trong ờ, uh, 6 trận đấu gần đây nhá thì họ chưa thắng trận đấu nào cả toàn thua luôn anh em ạ toàn thua anh em nhá toàn thua anh em và chỉ có một trận hòa đó trận hòa với Hồng Kông còn đối với Malaysia Malaysia thì có phong độ tốt hơn khi mà trong 6 trận đấu gần đây nhất thì họ có đến 4 chiến thắng và hai trận thua hai trận thua đó là hai trận thua với uh, ờ, uh, ờ, Pakistan này và uh, trận thua đó là trận thua với Bahrain tuy nhiên thì họ lại chiến thắng Lào với tỷ số là 5-3 anh em nhé đấy ở hồi tháng 9 anh em đó nên là trận đấu này mình đặt niềm tin hơn vào đội bóng Malaysia tuy nhiên chúng ta có thể thấy đây hiện tại uh, trừ anh em này anh em uh, chơi kèo thì uh, nếu như anh em nào chưa biết thì mình có thể giải thích cho anh em một chút nhé đó là kèo handicap này trừ 1.75 có nghĩa là Malaysia chấp Myanmar 1.75 và Myanmar được cộng 1.75 có nghĩa rằng là Malaysia phải chiến thắng hai bàn trở lên thì chúng ta mới thắng kèo hai bàn thì chúng ta chỉ uh, chiến thắng được nửa kèo thôi và hiện tại kèo tài xỉu đang là 3.25 3.25 anh em nhá mình nghĩ rằng trận đấu này sẽ là một trận đấu mà uh, cũng không có quá nhiều bàn thắng đâu với những gì mà anh em chúng ta có thể uh, xem cái thống kê đấy chỉ có từ 3 bàn trở xuống thôi vì vậy nên là anh em chúng ta có thể đặt niềm tin vào cái kèo xỉu trận đấu giữa Malaysia và Myanmar vào buổi chiều ngày hôm nay vào lúc 5 giờ anh em nhá. Vào lúc 5 giờ. Đó. Rồi tiếp đến đó là kèo chấp. Kèo chấp thì mình nghĩ rằng hiện tại thì anh em chúng ta đi hiệp 1 thì nó ok hơn. Mình nghĩ rằng là anh em chúng ta có thể đi hiệp 1 đó là Myanmar. Đội bóng cửa dưới anh em nhá. Kèo chấp hiện tại là hơi cao, 1.75 kể cả là có chiến thắng cách biệt hai bàn đi thì chúng ta cũng chỉ chiến thắng được nửa tiền thôi và mình nghĩ rằng là với hiệp 1 thì Myanmar họ vẫn có thể giữ uh, sạch lưới cũng như là cầm hòa được Malaysia đến hết hiệp 1 anh em nhá đến hết hiệp 1 và đây sẽ là hai mã kèo mà mình gợi ý cho anh em cũng như là một mã kèo xỉu nữa của trận Việt Nam đấy hai trận đấu vào ngày hôm nay của AFF Cup mình uh, gợi ý cho anh em thì anh em nào mà quan tâm cũng như là anh em nào mà thật sự mà muốn chơi à, theo phong cách chơi của mình ấy đây chỉ là những cái kèo mà mình gợi ý thôi còn chưa chắc mình đã đi những cái kèo này anh em nhé đối với mình thì kèo đi theo trận nên là trận đấu khi nào diễn ra bóng lăn thì mình mới bắt đầu đi kèo cũng như là để kèo lên cho anh em trong nhóm để anh em đầu tư đó thì anh em cứ uh, thích uh, cách chơi của mình thì anh em cứ liên hệ với mình qua zalo cũng như là telegram mình sẽ cho anh em vào trong nhóm để anh em chúng ta sẽ cùng chiến đấu và mình sẽ đẩy những cái kèo nóng cho anh em kèo rung cũng như là những cái kèo uh, khác nữa để anh em chúng ta có thể uh, chiến đấu trong uh, trận đấu này ngoài những cái kèo này ra còn có những cái kèo phạt góc anh em này Đấy, kèo góc rồi là kèo ghi bàn rồi là kèo tỷ số rất nhiều những kèo mà anh em trong một trận đấu anh em chúng ta có thể đi đúng không rất nhiều đó thì anh em